Ok, xin chào tất cả anh em đã trở, trở lại với kênh Duy Khả em ơi Và lần này thì không đến em chờ đợi nữa Chúng ta sẽ bắt đầu anh Evan mùng 2 tháng 9 Ngày lễ quốc khánh của uh, Evan uh, tem uh, võ công truyền kỳ nha anh em ơi Và hiện tại anh em đang xem uh, trực tiếp tại uh, game trang chủ đó là võ công truyền kỳ.net Mấy chủ Đại Sơn Hà nha anh em ơi uh, Mấy chủ này cũng đã bình hơn gần uh, gần 8, hơn 7 tháng này em ơi Hơn 7 tháng này Bây giờ thì đây là mùa Evan mùng 2 tháng 9 thì hôm trước hắn đã úp bình anh ngạch Chính rồi thì cũng như là anh Evan kiếm thị tinh này nọ nè và hôm nay thì Khải sẽ anh Evan cho Ngạc Thiếu 5 xe nha nè nói chung là mỗi mùa Evan Khải đều anh ráng ráng anh phải 4 đến năm mạng này mà để lấy thị tinh để đọc đồ nè chứ không có thị tinh là chịu này mà rồi ok anh em ok thức nguyện nha mình đập dây chuyền thiên nhẫn dở lên hơn à ok minh minh ơi ủa dây chuyền ờ, dây chuyền thiên nhẫn minh lên hả nếu dây chuyền thiên nhẫn lên thì cái dây chuyền chú phượt này lên ông minh ơi đâu rồi có một cái dây chuyền um, chú phượng gia truyền chú phượng là như là con lông bù thì phải đâu gia truyền chú phượng là đâu ta mất tiêu ta hệ thống của gia truyền quên mất tiêu ta một gia truyền um, chú phượng là như là chú phượng năm đọc là lên rồi không nói có một gia truyền gì nữa à gia truyền lên không à, không phải đúng rồi gia truyền lên không có lên không ta tại vì có phổ lôi không mà chưa đọc thử gia truyền lên không có lên không gia truyền chú phượng của năm đọc phải lên không này ấy lộn đâu gia truyền chú phượng năm đọc xịt Gia chuyện uh, lôi không có lên ta Ok bây giờ chúng ta ăn Evan nha anh em ơi Ok ăn Evan 1.000 cá sẽ được nha anh em ơi Dạo này có gì hot không à Hôm qua thì Khải đã lên đủ mảnh chính nọ không kịp một phá nè em ơi Đúng rồi hôm qua anh đi lễ nè em ơi Hello chim dài nha à, đặc đặt tin chắc quá Hello anh em đang ờ, phản Hello anh em Trời tầm này chơi cái nọ Cái nọ bán lại cũng được 5-7 triệu đó em Ok bây giờ Khải nghe Evan cá nha anh em ơi khui khui thì tân nào chủ yếu anh mình lá thì tân em ơi thì tân phụng viên này nọ đã đang bị đập đầu tiếp tục một rương kiểu môn phái rương đồ phố này khui đó, bây giờ đây anh thiếu lâm rồi nè đây anh thiếu lâm xe nha nè thiếu lâm xe thiếu lâm bóng thiếu lâm bóng của khải đó một viên thì tân ok man một viên thì tân rồi nha à, có một viên thì tân đưa chỗ khác đi nói chung anh chỗ nào mà có rồi là khải là không muốn đứng nè nó không ra nữa Khải cảm nhận là như vậy Đây ngọc bội Ngami anh em lúc nãy hỏi này nè Ngọc bội này ba triệu rưỡi nè mà Ngọc bội này không đặt tóc Không đặt tóc được Ngọc bội này quá đen Ngọc bội này uh, không đạt được 101 nè mà So với hiện tại bây giờ thì ngọc bội này không đạt được Bán đang bán giao giá ba triệu rưỡi Ừ thứ bảy thứ sáu vừa rồi không có không thành này nè mà thứ sáu vừa rồi không có không thành không gặp Khải hai ngày nhớ quá anh nhớ quá à còn hơn nhớ vợ à ok cảm ơn Duy Thành nha hello tân nguyễn đang còn lôn giải ép lại được không khải hiện tại bây giờ thì chưa cho chức năng gã ra nên là không ép được thích xe ơi không ép được anh em ơi nên là nếu mà cho rã ra thì khải cũng đã rã cho anh em xem rồi hiện tại bây giờ chưa cho rã vũ khí nên là tầm này cứ đập đồ toàn min nó Khải không dám đập nè hôm qua có đập cho nhật một cái ngọc bội nhưng mà chán thiệt sự một cấp 9x ba cấp và một cấp trời ơi nó thay đổi là số 3 lên đầu tiên là ngon luôn nè nói chung là giờ chịu chứ sao giờ xây đồ này nọ tầm này đen quá còn cái bóng này thì 7 triệu nè bóng này thì ờ, không đạt được một hai số thiếu ờ, thiếu mái tóc thiếu một tóc hay hai tóc vậy ôi ba viên thịt tinh là nha bốn viên thịt tinh rồi nè ok ok rồi ok này anh nhiều là đi chỗ khác đi chỗ khác khác tạm bây giờ khả cho biết anh Nghi Vinh dùng kêu là kiếm thịt tinh cũng như là phổ này nọ đỡ biết tiếp tục đập xem thử được cái phổ nào nha anh em ơi tôi đi chơi mà vẫn không video ok lộc lộc ơi có người bòi nghe mi tóc 2933 đầu người bòi nó ngon nha Ôi Ngon lành cành đào Xấu cục rồi anh mà Xấu cục thịt tinh rồi anh em ơi Thịt tinh ngay Hôm trước Khải anh đen quá anh em ơi Một lần 15 lần 17 thịt tinh Trời ơi Đen quá đen Hai bên đây không like và Khải Ừ hai bên đây Khải về nhà Không có like này mà giờ lại lễ nó là Khải không có like được Lễ là Khải ở nhà xa nên là Khải về phía phía vợ Khải chơi nè Nên là không có like được Nói chung là cũng như anh em đi về quơ vậy đó Đó đó anh em mình ô ô ô ô bảy những thì tin rồi anh em à hiện tại bây giờ khả đang gom lệnh bài boss anh em ít hôm nữa Khải sẽ bem ít lần bài boss cho anh em xem gồm gần được um, vài chục cái rồi chắc ngày mai mai hiệp mốt đó bem lên bài boss anh em xem mai hiệp mốt Khải sẽ bem lên bài boss anh em xem nha chắc còn gom được rương rồi rương làm bem cho vui nè lâu quá chưa đánh lên bài boss Để lấy phương tường bách à ok hai ngày không xem like nhớ giả màn à ok cảm ơn những tình cảm của anh em dành cho khải nha hello anh em hello anh em khả năng in vinh anh em ơi đợi tí nữa anh em ơi ôi da yeah rồi xong rồi mà bot quá trời để khả lóc ạc đó rồi phun rương phun rương hiện tại là mà bot khả là cắt uh, ờ, gom gom gần đủ rồi này mà gần đủ một rương nói chung là tối nay anh nghe vần hai ạc nữa đi thì chắc cũng được tầm bảy bảy chục lần bài bot đấy ít rồi hay con lần bài bot lại cái lần bài bot này gom lần bài bot ngay nói chung là cóc bớt đồ rồi anh Evan thành đô nam ok từ từ Khải thì giao dịch bớt đâu rồi hello uh, trương hình trung nha hello uh, M ms phú to nha hello toàn nguyễn hoàng chọn cái tên gì hello lợi trần hello anh nam 250 anh em đang xem cho Khải một là ủng hộ chơi nha Nam Tại giờ Khải đang ăn Vinh rồi tí nữa Khải sẽ bắt đầu coi thử mình mở được mảnh nào Mình sẽ đi ép mảnh đó nha Nam Nếu mà mảnh nào mà hợp lý thì mình sẽ đi ép nha Nam Mảnh nào lên 100% thì mình dám ép em ơi Chứ còn xịt quá sợ lắm xịt sợ kinh khủng luôn em tối nay có xoay nữa không hiện tại tối nay thì khải vẫn đang uh, cố gắng tìm phôi tìm phôi rác để xoay nè mà phải có phôi rác thì mới dám xoay nè tầm này phôi rác mua không ra không ai bán phôi rác luôn nè nên là khó xoay quá không thể xoay nổi ít nhất phải có phôi rác trong người thì mới xoay được rồi có mất mốc đây hello em mới vô nha hello mọi người hiện tại bây giờ thì khải đã gồm là ít rồi gần 60 uh, lần bài boss này gần 60 lần bài boss này chắc ngày mai ngày mai khai sẽ đánh lệnh bài boss anh em anh em à, cái gì à, hôm nay rồi đến ngày mai chúng ta sẽ bem lệnh bài boss anh em đầu giờ khải gom gần 60 à, cái này hello bozek nha nam thành đô đây ok hello vip nam lì nha nam thành đô đây ok nè thành đô nam đúng không thành đô nam ui full rương luôn rồi nam ơi rồi ok rồi được 60 lệnh bài boss rồi tiếp tục này thì tên thì tên ơi chủ yếu là lụm thì tinh này mà ăn 500 cái 500 cái được 7 cục thì tinh rồi cố lên đầu lần này ăn 20 viên thì tinh cho nó lời thế ăn bữa toàn toàn lỗ 1 đến 2 kim thôi nè hôm qua em kia thì ăn được ăn, ăn kia được uh, lời được hai kim à, cũng hơn nói chung là cũng ăn có ăn lời lỗ chứ không không thể nào mà lời hết cũng không thể nào mà lỗ hết được tùy theo hình xui thôi mà rồi thằng đô nam anh gần 100 cái không duyên thì tin là luôn em ơi gần 100 cái rồi rồi xong xong xong xong rồi xong rồi không có duyên thủy luôn thôi xong không nha đi chỗ khác đi thằng nam không có duyên thủy luôn rồi phải đi chỗ khác nha thằng nam đen vãi ở trên đó anh em nhặt quả nhặt đi nè ơi có một hai người chẳng cũng được anh lên nhặt được nhiều nhặt tiếp tục này hello anh em hello mọi anh em nó đặt tóc không khải hiện tại giờ không dám mở nè ơi không dám mở bữa nay không có thấy xem làm bot xem làm bài bot nhí à có nhưng mà tầm này thì nói chung đa số xây bằng bằng đêm anh em xây bằng đêm ôi mới 7 thì tên rồi em ơi kiếm hai bài viên rồi coi thì mình đâu rồi ok 8 viên rồi cố lên này cố lên 15 viên tiếp tục khui kia nữa này khui tiếp tục cái huân hỷ chiến thắng nữa này đấy ra đi mới có chín viên thì tên rồi thì tên nữa đi úp góc này mới chín viên thì tên rồi này mày à, khả đi uh, vườn tường này từ tịnh chủ yếu tiếng thì tịnh đấy mười viên có lên còn hai trăm mấy chục cái nữa con có lên ba cục nữa năm cục nữa năm cục nữa năm cục nữa ao ok ai à, cha cha cha ngon lành cành đào hai bốn sáu tám mười mười hai rồi mười hai rồi có lên có lên ba viên nữa cho cho mười lăm cho đẹp quá xong tí mở túi này nữa nè mở túi con hy nữa nè hơn hơn có rồi nè rồi con về đứng rồi em ơi ôi ôi ôi ôi, ôi rồi xong phun rương luôn anh dọn rương cái đã đúng rồi nếu mở giải thì đẹp tuyệt vời ông được trời luôn rồi nên chung là mình cũng đen lắm anh em ơi mở đồ toàn cái nịt bớt mấy cái này qua để chặn rừng rồi như này sát thủ giãn phi tốc cắt cứu là điếu này bớt bớt bớt mấy lít đóng kim này nọ là mình chưa xài đến cái vứt này đi thế nào cần xài mình sẽ xài nè nào còn xài sẽ xài rồi ok dọn đường đấy xin chào khá đẹp trai nhé ok hello ngọc uh, à, cn nhá ok người nam xin chúc anh em uh, mới vô một like chia sẻ ủng hộ chơi nam ơi hiện tại bây giờ thì uh, khả năng nghe vần uh, mùng hai tháng chín nha nam khả năng nghe vần mùng hai tháng chín nam ơi đang anh vần anh ơi em đang anh vần anh ơi đang anh vần là cứ, cứ lên quả đây em đọc giờ cho mà ra tôi vừa rồi em quên đọc mà em đang anh vần 12 cục thủy tinh em đang giữ thủy tinh đâu đủ hiền tin hiền tin đấy 13 viên có lên thêm hai viên nữa đủ mấy này anh hai mấy cục sao mình nhỏ dữ ta chúng nó chặn hết đường ra <laughs> trời ơi chịu thôi Rồi không thể tin luôn em ơi Chết rồi chết rồi Mới có 13 cục thôi Còn hai mấy cái cuối cùng Chắc là chặt rương rồi Chắc là chặt rương rồi làm ăn này còn hai mấy cuối cùng nè Rồi hết chỗ luôn rồi Ôi tính ra 43 cái vẫn thiếu ta Ai còn cái quân huy uh, máu lửa không Nam Vứt em 7 cái đi Nam ơi Đâu thiếu quân huy máu lửa rồi Thiếu quân huy máu lửa rồi quân huy món lửa thiếu dữ ta ăn sao là món này ăn thiếu quân huy dữ ta cái đó ăn thêm được 50 cái nữa nam mà thiếu vải tiêu nhung bất anh đang anh vân anh ơi ngày trước chơi bên phật sơn nhiều lâu không chơi không nhớ chơi thế nào ok anh em ơi nói chung thì uh, anh em có đam mê thì cứ vào chơi trải nghiệm cho vui nè ra được gì không? Nó được 13 thì tinh anh ơi. Đầu đen quá ấy. Được 13 thì tinh này. Quá nhỏ. cái lại ba cái lắc đầy. Nghiên cứu rồi, Không lên độ lâm từ lương sư đồ giang hồ. Rồi, để tính tiền thì lời thì lỗ chắc lỗ rồi. Lần này lỗ sắp mạnh rồi nè mà. Không có gì hết. Hiện tại đã xem Hòn mới có hai mảnh thôi việc uh, à, Tuấn Nguyễn ơi mới 17 viên anh em ơi còn thiếu đến uh, cái quân hình chiến thắng nữa nè à, ok được rồi lời lỗ này phát cuối à, 30 ô à. 30 ô để giao dịch bớt uh, mấy cái thị tinh này nọ qua nè hiện tinh chứ lộn hiện tinh chứ hiện tinh mấy cá nhân nè gom gom gom cho nó rộng nè mấy này để ép đồ này đó phục viên này đó hạt này hạt nay là có hàng sử dụng ta hướng lộ này tiền hướng lộ này mấy điểm này vứt này đó cho nó chọc chỗ này à, từ từ đã tính tính tiền là cái này cái này cái tiền này rồi còn rác thôi rồi hiện tên nó này rồi tí nữa tí nữa em cắn dư em cho tí nữa em cắn dư em cho nhớ 16 tuổi cày ngày cày đêm mà giờ già luôn rồi mình già luôn rồi ha ok anh à, rồi còn khác rồi hello anh ơi ok giờ bắt đầu em mở cái cuối cùng được với anh em cái cuối cùng quan trọng anh em ơi bạn nhìn thông kênh shop luôn nè à, cái cuối cùng này bí kíp 120 gì đấy có không có hình đầu bí kíp trăm bí kíp 90 kíp 90 nè mà nhỏ quá gì không khui một viên thủy tinh một bot rồi sắp mặt rồi à, cũng lượng ba lượng ba ăn rồi Rồi được có mình một một một bình đại ta. Một hữu viên đại ta. Một hữu viên đại à. Hai một đại cao thủ này, mấy cái tiền này, mấy cái này không có tiền workshop này. Này không có tiền để bước cho ai cà lon này. Rồi đưa mặt nạ. Ôi không có bắt vào rương luôn. Mà không có bắt vào rương luôn. Đen quá. Không có thời gian chơi và xem khả chơi cũng vui. Ok anh ơi. Anh ơi em tải về máy rồi mà di chuyển liên thu màn hình. Em nhắn F10 nha em ơi hoặc là em inbox trực tiếp vào fanpage đi bên đội ngũ ở đây sẽ hỗ trợ giúp em nha vấn đề đó nha Diệu tử ơi Hồi hồi trước em cũng chơi bên Đại Gia Sơn Lúc đó mua ạc với lại ạc trong bang anh luôn à. Ok bác Hoa Phi ok anh ơi Ok em ơi Rồi bây giờ chúng ta sẽ Khui uh, ờ, 43 cái quân huy máu lửa tiếp tục tìm thị tinh em 2, 4, 6, 8, 10 14 viên à 14 viên rồi Chỗ đó là chúng ta sẽ tiếp tục uh, tìm uh, thủy tinh từ uh, 50 quân huy này nha em Nhưng mà vừa rồi Khánh có 43 à, hơi đen 43 thì có 43 cục này Khui này Trời tức là hám Tầm này tím thì tinh rồi anh em ơi Chủ yếu thì tinh là được Anh Evan này tốn hết 7 kim nha em Anh em có thể xem những Evan mùa này mùa trước cũng vậy Thì cứ một lần anh Evan là 7 kim nha em Thu lại gì thì sau video này Khải sẽ thông báo anh em xem thử thu lời hay lỗ cho anh em xem nha Nói chung là chắc chắn là lời rồi, lời kinh nghiệm anh em à Lời 15 tỷ kinh nghiệm lần nè, 13 15 tỷ kinh nghiệm lần Ông à, 15 tỷ kinh nghiệm chứ Mùa này 15 tỷ, đó cục này nó, nó ngon Ui, nó lung lung boss. Rồi, thủy tinh trời thằng anh phù thì tính đi thì tính trống đấy thấy chưa một viên thì tinh ngon lành tiếp tục rồi cái này vứt kiếm thì tinh để đập đồ này mày không thì tinh không đập được tinh hồng trời bạn nhựa bạn nhựa bạn nhựa bán mấy cái này thử cái nó ra gì mới không đi thô khác rồi Hello anh em nha, hello nào, hello mọi người Anh em đang xem thì ủng hộ Khám một like chia sẻ chơi anh em ơi Ủa thiết thắng được kinh nghiệm sao anh anh shop vậy À hello Hồng Đạo ơi, 13x 13x trở lên thì không ăn được thiết thắng rồi nha Hồng Đạo ơi Khải vừa đẹp trai vừa có giọng quá hay Ok anh em ơi, sau cái video anh event này thì em sẽ um, hát uh, cover vài cái khúc 8x uh, 9x cho anh em xem nha vui nha anh em Anh em nào cảm thấy hay cái vui thì cho Khải một like chia sẻ chơi nha Tối nay thì chủ yếu lên giao lưu chủ đạo anh em là chủ yếu anh em à cũng không có gì hơn chủ yếu là lên giao lưu chém gió anh em cũng như là khai hát hò vài ca khúc cho vui nè trời ơi là mày boss không ăn đồ rồi ngựa Thà, ờ, kháng tính 10% à, cái này cho ngày mươi mang được anh em à cái này cho ngày mươi mang được nha đẹp ấy ok anh em đợi khải tí à, khải lên lên fanpage khải chia sẻ cái đấy anh em à, rảnh cho khải một chia sẻ năm hơn 70 anh em trên fanpage anh em cho Khải một chia sẻ video ủng hộ chơi nha Nói chung cái mạng fanpage này á Thì Khải không có làm Xưa giờ nói thiệt anh em là Cái mạng fanpage này là Khải không có tương tác nhiều Tại vì là Khải không có fanpage Hồi xưa giờ Khải không có fanpage Khải mới tập tành làm fanpage cách đây khoảng hơn một tháng thôi nè Và cũng được hơn gần 3k lượt theo dõi rồi Thì nói chung cũng không có gì hơn Nói chung cũng cảm ơn tinh thần cũng như là cái cái động viên của anh em Chứ còn đỡ mà Khải mà tự Khải mà đỡ tự làm một cái fanpage như thế này Đỡ mà hôm nay được ba ba ngàn người theo dõi như thế này là nó là một quá trình nè Không phải đơn giản nè chung là khải cảm ơn em rất nhiều nha ok bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục anh tiếp theo cảm ơn những uh, lời của những uh, cái comment cũng như là những cái cái like của anh em nha anh em nói chung là không gì cứ anh em uh, mỗi lần tối 7 giờ 15 7 giờ 30 trở đi anh em rảnh rõ cho khải uh, ghé vào kênh fanpage di khải gaming ủng hộ khải một view là khải cảm ơn anh em rất nhiều nha vô mang thì còn hot không nói chung là ngọc bòi hot đó nhưng mà vấn đề là hello tuấn anh Vấn đề là nó phải đặt mốc 101 thì nó mới hết được em mà Như cái ngọc bội lúc nãy 24 26 thì không đạt được 101 thì nó cũng như một cái mốc nghe 81 là một quá bình thường nè. Đó. Nó phải đặt 101 thì nó mới ok được. Đó, ok cảm ơn em nha. Ok tiếp tục ăn nè. Còn uh, à, 18 cái. Nãy khải 43 cái, thiếu 7 cái nè. Trời ơi, trời ơi, thì tính đâu? Thì tính đâu? Thì tính đâu? Trời ơi. Rồi xong toàn rác thôi em ơi. Rồi cái video này khả sẽ up link ngược lại trên kênh nha anh em nào chưa xem thì có thể xem lại ủng hộ chơi nha ôi thiệt nhạc vẫn kiếm này nè rồi tiếp tục giao dịch mất lần bài boss qua ạ mất hello miền hòn nha hello khánh trần văn ép nỏ đi à tội không làm này không dám ép nỏ em ơi sợ ép nỏ xịt quá hôm này không dám ép nỏ luôn nè hello hải ngô à, like riết thành phần cứng luôn à ok hải ngô ơi ở trên fanpage nó có cái chế độ là phần cứng anh em cũng hay nữa chúc ca bài không đau vì quá đau nhân khải ok cường đặng uh, thiểu ơi hello duy lê nha ui mấy nay không like bạn ok duy lê ơi mấy nay khải uh, lỡ lọc mùa hàng chính này nọ nên là cũng đi nhỏ chơi với gia đình này nọ là cũng ít online được anh em ơi anh em thông cảm nha hát bài tầng phu đi khải ok tôi đi trần ơi xong cái này tí nữa khải sẽ cover bài tầng phu anh em xem nha tí hát bài ấy xì luôn à <laughs> ok hello thoại võ vanh rã cái bao tay rã cái đau à hiện tại chưa cho rã thoại vỏ anh ơi chưa rã chưa cho rã anh em ơi hiện tại sẽ vừa chưa cho rã chưa rã khả là rã cho anh em xem rồi nói chung là khả hoàng đăng hóng cũng như anh em cũng mong sao cho rã anh em à cũng mong sao cho rã thì mình mới có cơ hội để mình sửa một cái cây cây cây cây xương tinh khỏe nè chứ tầm này thì anh em là cầm cây xương tinh mà mình quá chán quá chán luôn anh em ơi à. không muốn ờ, không muốn đổi con lôn xuống nào <laughs> Hello Khải quá nhỏ Ok anh ơi Hello anh Tuân uh, coi TV nha Dẫn vợ đi hành chính nè, Đúng rồi Dương Phúc ơi Vừa hát em nổi đi anh ơi <laughs> Đồ Chết là đẹp à Ok bây giờ thì Khải tiếp tục mở những cái rừng cuối cùng Rồi thì tôi nào Đồ Khó chùa quá nè mà Trời ơi mở một mớ được đúng một một thủy tinh nè Nhỏ quá chưa Đúng một viên thủy tinh Rồi ok để có xem mấy lời lỗi cho anh em xem nè Rồi còn ờ, còn gì nữa không à, Phi Phong rồi ok nha máy này sắp bạch hết rồi chuyển qua clone luôn đi trong tầm này là mà quả bị quýnh sắp bạch quá nè ơi lên tối nay thôi đỡ em khỏi cũng được không sao giờ là mà quả quýnh không không có đất sống luôn này còn có vài anh em cứ online mình thua em cố gắng lên nhặt được nhặt làm bài khá nhỏ đi ok anh ngọc tú lên nha mấy đêm trời mà cái đao nhìn nó minh trắng giờ mà đã cho rã thì em nghĩ đồn kiếm phá xuống giá đúng rồi nếu mà cho rẻ đồn thì cũng phải chúng giá nó dự từ rồi khả người nghĩ như vậy ok để coi uh, à, lợi lỗi nha nam à, để trước khi lợi lỗi chúng ta cùng mở hết mấy cái phố ở đây. đây tính cho anh em xem nè đầu tiên thì uh, anh em vinh cái quan trọng nhất đó là hai cái lệnh bài bot này hiện tại server đang mua với giá là hai lệnh bài bot là một kim năm khải đọc nó đâu cảm ơn đó cho anh em xem nữa nha hai lệnh bài bot đại một kim năm đó mấy lệnh bài bot đặc biệt lúc nãy là cho không ai không ai thèm lấy nha nè nên là cất chỉ lần cắt để lại à, đánh cho vui thôi em ơi còn hai lần bài bóp nó có giá này một kim năm hai cái này auto ra lên là có người mua rồi xem bao nhiêu viên thủy tinh một hai ba bốn năm sáu bảy mười lăm viên thủy tinh anh em à 15 mà tương đương khoảng 100 uh, 200 đây cho nhanh đi 15 cho 200 đây cho nhanh đi là ba kim ba kim cộng với một kim rưỡi là có bốn kim rưỡi này đó bốn kim rưỡi ở cục này là 100 sâu cục 200 triệu là 100 sâu như xưa giờ là vẫn như cũ 100 sâu bốn kim rưỡi này cộng cho 100 xu nè Ủa? là 4 kim 6 Huỳnh uh, Ngọc hoàng chuyển khoản Ủa anh Huỳnh Ngọc hoàng chuyển khoản vừa đó, vừa đó nó em 100k phải không Huỳnh Ngọc hoàng ơi Chỗ này em vừa thấy 100k em ơi Nếu phải thì em cảm ơn anh Huỳnh Ngọc hoàng nha Rồi 4 kim 6 rồi Tiếp tục cái này là 300 triệu kinh nghiệm là bán được 150 xu Thì em sẽ thu lại 150 xu nữa Là 4750 rồi cục này thì tương đương khoảng uh, ờ, 200 xu một cục. Ấy, 100 xu một cục chứ. Thì 6 cục này được 600, còn được 600 nữa. Là, là được uh, 5350. 5350 và cái uh, sông uh, càng khôn này được 500 xu 15 ngày. Còn 500 xu 15 ngày là được uh, 5850. 5850. Rồi cuốn này trời cuốn này chắc 50 xu, 100 xu hoài thì lấy luôn. Uh, 5850. Phi phong này được khoảng 200 xu này đó 200 xu là được rồi sáu kim 050 xu ờ, 6 kim 150 xu rồi à, chính cái này là bèo bèo cũng được 450 xu nè nói chung cái này bán bèo lắm cũng được một 70 xu thôi mình cho 100 xu này 9 cái là 900 xu à, ngon anh em à thu lại 9000. ở lộn thu lại 6.950 xu rồi nói chung là hòa hòa vốn không lỗ nha nam hòa vốn không lỗ nha mọi người nói chung đỡ mà nó thu lại set đồ này chưa nói mấy cái cái uh, ờ, thiếu địa phù này 7 ngày nè, rồi thân hình phù nè, 7 ngày hoặc một tháng nè, nói chung là ok nè mà với 7 kim thì khải thu lại là ok không lỗ lắm anh em ok giờ khải mở tiếp tục xem thì có phổ gì nè, anh em hỏi cả có ép gì không nhưng mà muốn ép gì thì trước khi mà mình phải mở được cái phổ này mà phổ được nào cái phổ này mình ép được thì mình mới ép được nha anh em ban khám 100k nha vừa nói có đau tóc trên 30 ban 220k nhưng mà nên ban 100k góp vui ok em cảm ơn anh uh, hoàng hoàng hình nha ok anh ơi Huỳnh Ngọc Hoàng Ok anh cảm ơn anh vừa donate em 100k vì cái đào minh ha Cảm ơn rất nhiều Và bây giờ chúng ta sẽ mở tiếp tục mấy cái phổ này Ra cái phổ nào ok thì mình mới ép được nè Chứ mấy nhiều phổ không ép được Tứ không mà dưới đao Rồi một đao tứ không Chú vừa cảnh rồi đồ cái này ép xịt này mà không sao ấy cái này Năm độc này ép lên ép lên lên 100 100 này Cái này năm độc ép lên này Như này Tơ Hoàng nghi đao đao thiên Ma Hoàng giáp khôi Giáp khôi là cái cái cái nọ để đại giáp mà còn khôi ta đại giáp là là, là là cái áo còn khôi nữa thành cái nón nữa không hiểu được <laughs> không hiểu được vô gian cầm nguyễn a à, bao tay vô gian có giá này xăm hòn lý dây xăm hòn cũng ok đấy Ủa, rượu hai cái xăm hòn dây xăm hòn tinh hai dây xăm hòn luôn lôi khung cẩm đái đai lưng lôi khung đai lưng lôi khung không thua rồi ok không có gì hết em ơi chỉ được một cái là cảnh phù này rồi cái tơ hồng nghĩ đao tứ không đao như lại vô yến này đó hàng đó ngon còn mấy cái này không ăn thua mấy này uh, ép chi phí cao lắm anh em ơi tám tám tám bảy bảy phẩm tám phẩm tám là anh em biết tốn biết nhiêu thì tinh rồi thấy chưa ôi còn chưa nói là nhiều phố nó ép xịt nữa nè đó ok à, vừa rồi khải nghe bình thiếu lâm thì nói chung là cũng không lỗ không lời anh em ơi nói chung là bỏ bảy kim thu lại bảy kim hòa vốn nha mọi người lên được ờ, một cấp rưỡi khá ok rồi Bây giờ thì Khải sẽ giao dịch qua thị tinh cho ạc chính Nói chung sẽ Khải sẽ gom về tên thị tinh trong ngày hôm nay Và tí nữa nếu Khải mua được cái phố nào Thì Khải sẽ nghiên cứu đọc nha anh em Nói chung là gom lại cái đã Được 15 viên thị tinh thôi cũng được anh em Nói chung tương đối tầm này anh trung bình có 15 15 viên thôi anh em Không hơn không kém Ồ vừa đầu như có thêm một viên thị tinh à Đâu nhiều đó à Rồi ok Mấy cục này Khải nội danh bị Khải Anh nè Cục uh, à, Khải Anh 3 à, tỷ nè Càng khôn nè Rồi Khải bước qua này nè vô uyển này à, lên không cảnh phù cái này chú phượng là không cảnh phù như cái này năm độc á cái này như năm độc ép lên ta được hai như do chuyện năm độc biết lên thì xuống biết lên không nữa vì không rõ lắm rồi ok đưa mình nạ rồi bắt qua này ngay hôm qua thứ sáu không có công thành em ơi hôm qua thứ sáu ờ, vừa rồi thì bị ờ, trục chặt kỹ thuật nên là trận thành không được diễn ra với lại đúng ngày lỡ nữa là hợp lý không diễn ra trận thành là đúng rồi anh em ạ muốn chơi lại giao lưu mà Ader ôn lại ký ức quá ok anh rồi cũng khác thôi anh muốn chơi game này thì hãy truy cập ngay vào trang chủ võ công truyền kỳ net giúp em nha võ công truyền kỳ net viết liền không giống và hiện tại mấy chủ em đang tham gia này là mấy chủ s 6 đại sơn hà nha anh hello văn bảo hưng nha hát bài ép gì cũng mất <laughs> ok anh em bây giờ chúng ta sẽ cắt rương à, nó gọn gàng xíu tính tiếp này rồi đến tiếp tục ăn con khác nè hôm nay thì chương trình trả chương trình gì nhiều chúng ta lên ăn nghĩa bình rồi giao lưu này một tí phát lương nè anh thiên sứ ơi thiên sứ nhận lương thiên sứ ơi thiên sứ ơi có like không cho em thông tin đây về nhận lương nè anh này, nhận lương uh, hoạt động uh, một tuần gia thông thôn đi anh gia thông thôn đi hoạt động một tuần rồi à rồi gia truyền là chú phật xịt anh em à gia truyền chú phật là fc khó nhờ chú vượt dự cảnh phục ép xịt em ơi cái đường ép xịt không lên được vừa tham khảo như là xịt em không lên nói phải uh, cấp cái rương còn chỗ nào chứa đâu rương mình giờ hết chỗ chứa luôn rồi em ơi à tôi từng hãy dọn rương uh, ờ, cờ lon lại chính cờ lon Giống hiện tại bây giờ Khải đang đủ mạnh nỏ rồi anh em ơi chín mạnh nỏ rồi nhưng mà Khải ờ, không dám đi ép anh em à Giờ một là đỡ thành lý lại Bù lỗ lại mình lên cái bụi khác Chứ hôm trước lỡ ra cái nỏ ba mảnh nỏ nó là phải theo nỏ luôn á Rồi rồi Cá nhân này chung cá nhân bữa giờ khải nghĩa bình khải gửi cho bạn khá là nhiều gần một ca cá nhân này. chung cái này coi như là khải tặng cho anh em trong ban như là anh em uh, cố gắng hoạt động rồi cuối mùa nếu mà bạn được tốt thì sẽ lấy cái đó chất phát cho anh em bán là phát chất phát cho anh em rồi để coi anh ờ, thiên sứ bao nhiêu tiền thiên sứ ờ, gì gian thôn anh ơi ok ok coi thiên sứ thiên sứ 7 ngày hoạt động được 700 xu đây anh ơi chung là những ngày hoạt động có ít có nhiều anh em mình nhận ít cho vui đó đợi đi đổi sâu ạ cái này chính của khả nha nè lên mắt sao chơi đi bạn à. đây anh em ơi khả có chín mảnh này một hai ba bốn năm sáu bảy tám chín đó giờ chỉ còn mở ra ra cái nỏ thôi nhưng mà đang rất là nhùng tay không dám mở này mà hello Mỹ Trần nha Hello anh em, anh em mới vô trong một lần ủng hộ cho anh em ơi Đúng anh nó anh em ơi Chơi game mà sợ game thôi mà Lên luôn đi Khải vậy à, à, à. Rồi Tony ok, Khải nhận Tony ok Anh em này Khải tí em ơi vừa rồi khải nghĩa bình ngạc uh, thiếu lâm ok anh em uh, vừa rồi khải ngạc xong thiếu lâm rồi nha anh em đó nói chung thì uh, được ít phổ mà khải không có cái phổ nào ép được luôn anh em ơi ok thì anh em xem video này thì đừng quên ờ, cho khải một like đăng ký kênh ủng hộ video này nha anh em ơi vừa rồi nãy khải anh quỳnh còn thiếu lâm à, chắc là ờ, tiếp tục khải sẽ anh quỳnh thiếu yên em à